chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn đức Kiểm, chuyên gia đào tạo bán hàng online Bạn có biết không, trong lúc bạn đang xem video này thì ngoài kia có hàng ngàn người đang kiếm rất nhiều tiền từ việc bán hàng online trên Facebook Bạn là chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng, sinh viên hoặc người đi làm và bạn đang muốn xây dựng một hệ thống bán hàng online hoặc bạn đang là người chạy quảng cáo nhưng chưa thực sự hiệu quả bạn đang gặp một vài vấn đề với nhân viên hoặc nguồn hàng hãy đăng ký ngay khóa học bán hàng trên Facebook cùng chuyên gia tôi sẽ hướng dẫn bạn từ con số không con content quảng cáo hiệu quả trồng cá sấu do được nhiều đơn hàng nhất tối ưu hóa hệ thống tìm nguồn hàng giá tốt hãy đăng ký ngay để bạn không thể tụt động và kiếm rất nhiều tiền từ facebook